à, nhưng mà con gặp tai nạn hay gì đó con thấy như một con ngựa thôi nhưng mà khi mà cái người mà chiến sĩ họ đi ra trận họ chết con ngựa nó vẫn chở cái cái người cái cái cái, cái người chiến sĩ đó còn thấy con nuôi nó nó trả ơn bây giờ con nuôi một con chó này. mà khi mà con có tai nạn gì con chó nó chạy về nhà nó kêu nó kêu cứu đó là nuôi vật vật còn nuôi nhân nhân trả quá nó đều là nhân quả à con có cái duyên gì con mới nuôi con chó đấy chứ cũng như cô út có cái nợ gì con cũng nuôi con chó đấy chứ không chứ không mà cũng nuôi sao nó phải có nhân quả <laughs> con hiểu không là do đó là nhiều khi cô cô cô chịu cực khổ với nó là con phải trả cái nợ của nó đó nó là nhân quả rồi. rồi về cái con vật á thì thường thường á nó nuôi vật trả, trả ơn á, thì nó có những cái câu chuyện cứ nuôi con vật mà con vật nó biết ơn nó trả cái ơn của chủ nó con thấy những con chó mà người ta nuôi mà thầy thấy có những cái mẫu chuyện mà nói những con chó mà nó cứu chủ nó nhiều khi nó nó cứu chủ nó mà nó chỉ chết hết đọc những cái câu chuyện đó mình thấy xúc động thật mình thấy con vật mà nó nó hy sinh nó hy sinh cứu chủ nó cuối cùng con chó nó nhưng mà chủ nó sao à, đó là nuôi vật vật trả ơn còn nuôi nhân nhân đã quá thấy người nghèo khổ quá tội nghiệp thôi mình à, đưa họ về nhà mình mình giúp đỡ Đúng không nhưng mà cuối cùng á mình giúp đỡ nó nó thì trả lại mình cũng quên cái nó vô nó lấy đồ mình đi hết <laughs> cái chuyện này xã hội xảy ra mà mấy con nó có chứ đâu có à, cho nên vì vậy đó nó có những cái mẫu chuyện mình nuôi nhân nhưng mà mình phải nhìn trong nhân quả trước kia mình cũng lấy đồ người ta cho nên bây giờ nó lại đây nó làm bộ nghèo nó hoặc là nó nghèo thật nhưng mà nó cởi cái lòng thương của mình chứ tại sao mấy người nghèo kia mình không đem vô nhà mình nuôi mình nuôi được thằng này thấy thằng này thương quá nhưng mà không ngờ là nuôi ít bữa cái nó nó chờ mình cũng quên nó lấy đồ đạc mình đi hết lấy tiền hết trơn trời đất ơi bây giờ biết nó đâu tiền <laughs> có thấy đây là nuôi thật sự mình thương nó mình nuôi mình nuôi nó à con nhớ là có câu chuyện trong báo như thế này cái ông đó nằm bán cái xe phở đẩy cái xe phở đi bán thôi nhưng mà ở bến xe ăn đông á ở bến xe ăn đông á thì nó có nhiều hành khách thì có một chú thanh niên đó thì xuống xe rồi không biết đi vô thành phố này để làm để kiếm nghề nghiệp thì chắc có lẽ là đến đến ăn tô phở rồi cũng tâm sự nói thì ông này cũng thấy thương tội nghiệp anh thấy thương tội nghiệp là cái nhân quả rồi đó mới có <laughs> thì ông nói thôi bây giờ à, à, cháu à, bây giờ em không có nghề nghiệp thôi em đến nhà của của của của, của, của bác hay cô chú đi ở đây rồi đẩy xe bán phở dùm cho với chú đi thì cái ông này là dân phòng cho nên cái đêm mà ông đi gác ông đi gác ông dân phòng ông gác ông chủ nhà còn có vợ ông ở nhà thôi thợ nó giết vợ ông nó lấy tiền sạch tới chừng nó có mất về vợ ông chết queo con nói cả một vấn đề nó dám giết người ân vậy thì nuôi vật nuôi nhân nhân cả quán chứ đâu <laughs> mà sự thật đó là nhân quả đi phải thấy qua cái góc độ nhân quả rồi mới biết ghê lắm nó mới khiến vậy chứ còn cỡ không không có nhân quả là sao ông rước nó về nhà rước về nhà để mà trả cái cái cái, cái, cái nhân quả của đời trước đó cho nên mình nói mình nói câu nói là tại vì người ta thấy sao nuôi con vật nó còn biết ơn hơn là nuôi con người cho nên người ta quá dè dặt đối với người cái gì cái câu nói của người xưa nói vậy đó là tại vì họ không thấy nhân quả nhưng mà chúng ta biết nhân quả thì chúng ta thấy đó là cái tự nhiên thôi nhưng mà vì người ta thấy nuôi người sao nó hay trả quá đúng vậy nuôi người hay trả quá ở chuyện mình ở nhà mình nuôi riết là bắt đầu cái gì đến cận ra nói sáo hết rồi nó trời trời đó có phải trả quán không ấy con đó là một cái điều kiện hẳn nhiên mà bởi vì nó ở trong nhà mình nó biết à, sao sao nó cái tinh trình mà nó nó ghét mình chút nó đi ra rồi trời không có cái gì mà nó chừa mà còn nói thêm nữa cho khác cho nên thấy rõ ràng là tạo quán chứ đâu mà trả mà từ bát cơm từng cái này kia mình để giúp đỡ cho nó bây giờ nó trả như vậy thì các con thấy có tức không <laughs> đó như vậy đời xưa người ta nói nhưng mà người ta không thấy được nhân quả người ta mới nói câu nói đó chứ người ta thấy được nhân quả là không nói câu nói đó đâu không có nói mà người giật giật ơn nó nhân giật theo quả không có nói câu nói bị gì nhân quả dù muốn dù không đi nữa cái nhân quả nó trả nó tránh không có đó thì ờ, ở trong cái câu hỏi của con thì như thầy có ghi đó để trả lời mà thầy trả cái tập giờ của con thì là bây giờ con hỏi vậy thì có ai mà có muốn câu hỏi gì thì cứ hỏi thầy trả lời con bạch thầy ạ con bạch thầy là nếu như mà ta nói là theo ừ, mình hiểu theo luật nhân quả bây giờ ví dụ như là à, cái người này đâm một cái người kia bị chết thế thì nếu mà mình hiểu về luật nhân quả thì cái anh này cái cái quả của anh ấy đấy là chết thì thôi thì ta hỏa hoãn ta không cần kiện không cần tụng không làm gì nữa thì nếu mà nếu hiểu được nhân quả thì ta biết được cái nhân quả thế thôi không cần bắt đèn không cần thế thì nếu ở bên ngoài thì người ta bảo như thế không được thì thật ra con ấy ở ở chỗ khu con có một cái cái ông này ông, ông giàu lắm ông về hưu ông không có con nhưng mà ông nuôi một đứa cháu học ở đấy đến học nhưng mà lại có một cái anh ở cái tỉnh bắc ninh bắc giang thì anh về anh làm một công anh với hoàn cảnh của anh khó khăn ông này ông nhận là con nuôi ông nhận là con nuôi thì ở mấy à, ông được một thời gian nửa năm thì ông anh này ấy thuê nhà anh ở chỗ khác nhà đó đi rồi à, anh ấy mới đi đi lại lại thì hôm mới mời cái ông bố đến cái chỗ ở chỗ, chỗ trọ ấy hai ông con uống bia uống rượu thế nào không biết xong lúc về nhà thì anh này anh giết giết ông này giết xong rồi đào đào ngay cái, cái trong nhà xong rồi chôn cái ông xuống đấy cái lại lấy cái chìa khóa của ông về nhà bảo thằng cháu lên xe máy lấy hết đồ đạc của ông còn là đưa về quê hôm ngày ba ngày sau thì không ông cái thằng cháu thì cứ tưởng đi đi kia đến lúc mà xung quanh có người ta cái mùi nó không lên quá mà cái ông này ông người để ông đi mất thì cái, cái nhà cái nhà nó bị phá công an thì đấy thì đào ra cái ông này thì con nghĩ là nếu như mà hiểu về nhân quả thì cái ông này là đến cái ngày mà phải trả cái nợ thế nhưng mà cái người cái người giết kia ấy thì mình không cần phải chuyện nữa mà như thế thì nó có có trái gì không không trái đối với pháp luật thì trái à, đối pháp luật hiện hành là gì cả nhưng mà đối với nhân quả thì không cả cho nên cái mà chuyển nhân quả đó, thì cái gia đình của những người mà còn sống của ông này đừng nên chuyển cơ mà bãi nại mặc dù cái tội hẳn hoài đàng hoàng bãi nại đừng có để cho ông này bị giết thì tức là mình chuyển được cái nhân quả của ông này thì ông này sẽ không còn cái nhân quả nữa thay vì ông ta cũng đã giết trong cái đời nào đó ông đã giết người cho nên bây giờ ông sanh ra đến cái môi trường đó gặp cái người này để giết ông ta thì đó là nhân quả mà à, cho nên vì vậy đó mà khi mà cái gia đình những người mà thân của ông ta biết như vậy biết nhân quả rồi thì chúng ta sẽ bãi nại vì công an nó bắt mình bãi nại thì nó giảm tội tử hình đó mà nó giảm cho mình ở tù chung thân không hề không chết nhưng mà điều cái tội ác các ông giết người cũng phải trả cái quả chứ đâu phải trốn chứ đâu phải còn bãi nại rồi ông cho ông đi về tự do được đâu thôi chứ ít ra thì bãi, nại là con không có kiện thưa ông ta không cho nên tòa nó giảm cái án tử hình mà còn cái án tù nó không tha đâu đi cái luật mà cái luật giết người rồi à, vì vậy đó, thì không có trốn khỏi cái tội mà giết người đâu đó là cái ác rồi chứ không phải là nói mình làm bởi vì cái cái hành động đó mặc dù là cái ông kia đang trả nhưng mà mình tạo cái nhân ác của mình thì mình phải tạo làm cái quả mà nếu mà nếu trong cái đời nay như vậy cái từ trường hồi mà cầm cái dao đó, nó để sinh ra cái một cái con người để chịu cái cái quả bị người ta đâm giết rồi đó nó không không vâng, thưa thầy nhưng mà nếu mà mà cái gia đình ấy vẫn cứ kiện kiện tụng tiết thì cái cái quả của cái ông này vẫn chưa hết hả nó chưa hết chưa chuyển chưa chuyển cũng như bây giờ người ta chửi mình mình không giận là mình chuyển mà mình giận đó, mình đánh giận cũng như là đánh cứ kiện cái quả nó không chuyển nó còn tiếp diễn á nó tiếp diễn thù hạnh nó hạnh thù lên nó tăng lên cái nhân quả thưa thầy như lại con có một cái trường hợp ở, ở, ở ngay ngay cạnh nhà con cái cụ già ấy cụ thì nghèo lắm thì cụ có năm năm phân vàng tức là chưa đầy một chỉ thế mà cụ chỉ đi từ nhà mà ra đến chợ chỉ được khoảng ừ, chưa được nửa cây thế mà bị bị người ta người ta giật người ta cướp như là đẩy cụ ra đâm đâm cái đập đập ở đầu vào thì cũng chết nhưng trong lúc đấy con thấy có những người vàng người ta đeo từ tay chân đến chân mà người ta trả bao giờ người bị ăn cắp thì con nghĩ đấy, đấy cũng là cái nhân quả của cái cụ này tức là trước này trước kia cụ cũng phải lấy dạ. lấy lấy cắp của người ta hoặc là bị cướp giật người ta cho nên là dù là rất là ít không đáng bao nhiêu nên mà vẫn bị gián việc cướp giật mà cái người mà người ta dù cho người ta không có cái nhân quả ăn cướp ăn giật của ai người ta giàu có mà không ai đụng đến nên cái đấy là con nghĩ là là là, là, là cũng thuộc cái nhân quả của cái kiếp trước của người kia đúng rồi dù sao đi nữa cũng có cái nhân quả bởi vì mình đang sống trong nhân quả mà hàng ngày mình sống trong nhân quả mà rồi cái từ trường cũng là nhân quả rồi cái hành động bốn ba cái hành động trong thân của mình thân khẩu ý chúng ta cũng đều là nhân quả từ cái ăn nói nín của chúng ta đều là nhân quả hết rồi chúng ta sống ở trong nhân quả thì không có thế nào mà chúng ta tránh khỏi nhân quả cho nên mình thấy nhân quả là thấy đúng như thật không có thế nào nhưng mà vì nó có những cái điều kiện nó mù mờ quá mà chúng ta không có thể cái tri kiến của chúng ta không hiểu nhờ một cái người khác người ta giải thích người ta dựng lại để cho mình thấy nó cụ thể à, ví dụ như thầy nói À, thầy nói một cái một cái người mà sanh ra nhiều người thì khó ai tin nhưng mà nói một cái một cái quả nó có nhiều hạt người ta sẽ dễ tin và nó sẽ lên nhiều cây rồi nó sẽ lên nhiều trái thì cái đó là người ta dễ tin hơn nhưng mà dựa vào cái căn cứ đó để cho mình xác định được cái nhân quả của con người thì nó rõ ràng hơn nó cụ thể hơn cho nên vì vậy mà bây giờ không tin là mình nhìn cây cỏ thì mình cũng thấy nó là cái quy luật của nhân quả như vậy mà thì mình đang sống ở trong nhân quả thì cây cỏ cũng đang sống trong nhân quả chứ đâu quả nó hoài nhân quả nó sống như vậy đâu cho nên nó đâu có khác nhau à, cho nên vì vậy mà chúng ta biết mọi sự động dụng cái ác cái thiện của chúng ta trong cuộc đời chúng ta đều là có nhân quả hết không có trật không có mình cứ suy luận cho nên Phật nói cứ thấy cái nhân hiện tại này thấy cái quả hiện tại này mà suy đoán được quá khứ cái nhân quá khứ và cái tương lai của mình như thế nào à, cứ nhìn cái hiện tại mình biết rằng thưa thầy con nghĩ rằng là à, bây giờ ví dụ như con là đang sống này thì tất cả cái nghiệp con bị cái gì thì là con nói là cái nghiệp con bị trả nhưng mà khi cái thân con đã chết đi rồi tức là chết thì không còn cái gì nữa thì là ví dụ như là bây giờ có người là chết rồi bây giờ người ta còn phải hai quật lên người ta mổ hoặc ra mổ sẽ trước khi ấy thì bảo là cái nghiệp thế thì con nghĩ là chết thì con thì là cái nghiệp anh nhân quả cái nghiệp của nó chứ đâu phải con nữa mà con nói <laughs> bây giờ con chết rồi người ta móc lên người ta mổ trẻ con thì đó là cái nghiệp con bị cái nghiệp mổ trẻ chứ đâu phải là cái con nữa bị mổ trẻ đâu à, con còn sống là con mổ trẻ là con biết đau đứt ớn rồi chứ còn con chết rồi thì cái nghiệp của con mà nó mổ xẻ cái thân con như thế nào bây giờ có cái người đó bị à, bị giết chết đi rồi họ, họ đem họ chôn họ lắp đi nhưng mà tới khi mà người ta phá giác là được á công an nó đưa pháp y đến nó mổ xẻ ra coi ông này bị đánh đập như thế nào thế nào giết bằng cỡ nào nó là biên bản đàng hoàng mà thành ra ông này chết ngắt rồi mà nó cũng vẫn mổ xẻ ông ta à nó đâu có tha ông đâu bởi vì cái nhân quả của ông ta tạo cái kiểu đó thì bây giờ ông dù ông có chết đi nữa cái nhân quả ông phải trả thôi cái thân ông là cái thân nhân quả mà chứ phải ổng đâu <laughs> con cứ nghĩ ổng à cho nên ổng phải chịu trả đâu phải cái thân nhân quả nó trả mình là nhân quả mà chứ mình có gì của mình thầy là con được nghe câu chuyện là một có một ông ông bị xa ngã xuống hố mà ông đi đường ông kêu là à, ông ơi cứu tôi mấy thì cái ông đi trước ấy thì không cứu ông có nói là ông cố mà leo lên chứ ờ, tôi trước đây tôi cũng cũng cũng ờ, té cũng đấy mà tôi cố tôi leo lên được thì bây giờ ông cố leo lên nhưng mà cái ông bị ngã xuống hố đấy thì lại không không không không im không cố lên mà lại thấy người đi sau là bắt đầu là kêu ông bà ơi cứu tôi lấy thì cái người đi sau người trời thấy người ta người ta thấy tội nghiệp quá người ta mới cứu lên thì cái này con xin hỏi thầy là cái người đi sau chắc là người ta có duyên với cái người té xuống hố thì người ta cứu phải không thầy đúng đâu còn cái người đi trước là người ta cho cái người này là tự có nghĩa là tự mình làm cái điều gì đấy mình lên chứ không nên cầu cứu ai nhé có nghĩa là như tự, tự mình thì mình cứ mà đi chứ đừng nghĩ lại mà à, đừng nghĩ lại người khác thì theo ý con như vậy có đúng không thầy à con nghĩ đó là qua cái cái, cái ý nghĩ đó là con nghĩ qua thiền tâm rồi <laughs> tự mình phải cứu mình đó, qua cái ý nghĩ đó nhưng mà ở đây không phải con đây là nhân quả mà cái khi mà cái ông này ổng té xuống dưới đó mà trước đây hai cái ông này ít ra là cũng đồng thời đi trên con đường mà ông này đi trước ông này lọt xuống dưới thì ông này kêu thì ông kia nghe mà nhưng mà đứng trước nhân quả thì khi mình nghe được như vậy là có cái duyên với nhau mà cái ông này ổng không có cứu ông này để cho cái người đi sau đó kêu người đi sau mà người đi sau cứu tức là cái duyên với cái ông này có cái duyên được cứu do cái người sau mà cái duyên mà dưới cái người trước thì không có đứng ở trên nhân quả mà nói thì đó là nó cụ thể nó thiết thực còn nói cái kia đó nói kia là như mình nói à bây giờ tự cứu sự thật ra ông này lọt mà cái sức ông yếu quá chả ông cứu không nổi rồi cũng như bây giờ mấy con đó, nếu mà không có thầy mấy con tự cứu được không có hiểu không bây giờ nếu mà mấy con nói bây giờ thật thôi mấy con cứ tự cứu đi theo kiểu mà nói là tự lực đi thì bây giờ đạo đó kinh sách đó cứ đọc và tự cứu đi thì bây giờ mấy con cứu được chưa không cần gì mà thầy phải giải thích đó. cho nên vì vậy nó không tự cứu được đâu con nếu mà không có ông phật mà đưa ra bốn cái chân lý và giáo pháp của phật mình tự cứu được không không tự cứu được đâu. cho nên vì vậy mà đứng trong xét độ trong nhân quả đó thì mình thấy là cái duyên nhân quả của ông đi trước này ông cứu ông này là cái duyên nhân quả ông à, nhân quả ông không có duyên cho nên vì vậy ông ông không có cảm động ông không thấy cái khổ của người lọt đó mà đang tha thiết coi như là nếu mà không ai cứu thì chỉ chết vậy thôi mà ông không có thấy cái khổ đau đó ông cứ nghĩ rằng người ta cũng như ông nhưng mà không ngờ lúc ông lọt hố ông mới có có 20 tuổi rồi cỡ 30 là cao thôi còn bây giờ cái ông già này ông lọt là ông 80 tuổi rồi bây giờ ông trèo lên được cái hố này <laughs> con hiểu không đó là những cái điều kiện mình phải xác định được cái nhân quả cái nhân duyên thôi mà cái ông này nó thản nhiên mà ông bỏ đi ông biểu thôi ông tự leo lên đi tôi rồi đó cũng vậy tôi cũng leo lên à, tôi, ông này thản nhiên được trong khi dù là một chút dinh nữa mà cái người người ta kêu mình cứu đó là biết cái sức người ta lên không được đó à, cho nên vì vậy mình mới cứu còn cái người sau là có nhân viên rồi cho nên cái người này họ cứu được hết <laughs> ừ.